À, trước khi ờ, lập công thức phân tử học hữu cơ thì chúng ta sẽ làm quen một số khái niệm sau. Chúng ta sẽ đến với phần một lớn là công thức đơn giản nhất. Các bạn hãy chú ý cho thầy nhé. Công thức đơn giản nhất ký hiệu là các chữ cái đầu đây, công thức đơn giản nhất. Thì cho chúng ta biết điều gì? Đây sẽ là những thông tin. Từ công thức đơn giản nhất này cho chúng ta sẽ biết là gì ạ? Hợp chất hữu cơ đó được hình thành bởi những nguyên tử nguyên tố nào. Được chưa nào? Tức là cho chúng ta biết về thành phần định tính đấy các em. Được chưa? Và tiếp theo, ngoài cho chúng ta biết về thành phần định tính mà người ta từ công thức này cho chúng ta sẽ biết về gì? Cho chúng ta biết về tỷ lệ số mol, tỷ lệ về khối lượng hay tỷ lệ về phần trăm khối lượng của các nguyên tố hình thành nên hợp chất hữu cơ đó. Tức là gì? Cho chúng ta biết về tỷ lệ về lượng giữa các nguyên tố tạo nên. Các em hiểu chưa? À, các bạn chú ý cho thầy. Chúng ta sẽ ghi ra ngắn gọn như sau. Chú ý à, đó là công thức đơn giản nhất thầy viết tắt nhá công thức đơn giản nhất thì cho chúng ta biết sẽ cho chúng ta biết cho chúng ta biết điều gì ạ thứ nhất đó là về thành phần nguyên tố đúng nào thành phần nguyên tố đây chính là cái phương pháp là phân tích định tính đúng nào các em định tính rồi. Và tiếp theo người ta còn công thức này người ta còn cho chúng ta biết thêm là gì ạ? À, công thức chúng ta về tỷ lệ về lượng. Tỷ lệ về lượng giữa các nguyên tố. Giữa các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ. như thầy đã nói rồi đấy tỷ lệ về lượng có thể lượng đây có thể là số mol có thể là khối lượng có thể là thể tích đúng không ạ và thông thường ta sẽ thường gặp những cái kiến thức liên quan đến là về số mol khối lượng hay là phần trăm khối lượng thì nó vẫn liên quan đến cái khối lượng thôi đúng không nào sau đây sẽ là ví dụ cụ thể cho các bạn hình dung nhé ví dụ như sau giả sử có công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là CH2O được chưa ạ à, từ đây chúng ta sẽ biết được A nó sẽ hình thành bởi gì đây ạ A sẽ hình thành bởi các nguyên tố là C, nguyên tố H, nguyên tố N. Kèm nhá. Thêm nữa, chúng ta cũng sẽ biết được là tỷ lệ số mol của giữa các nguyên tố tạo nên đó là NC chia NH chia NO sẽ bằng gì? Sẽ bằng những cái chỉ số này chia cho nhau. Các bạn đang nhìn là C, C1 đấy, H2, O1, đúng không? Vậy tôi sẽ có được là NC chia NH chia NO tương ứng sẽ là các chỉ số này chia cho nhau. 1 chia 2 chia 1. Xong chưa? Đó, chúng ta hãy cùng làm ví dụ này nhé. Ví dụ